thánh thơ từ thiên đình bài số năm mươi 55 chính sự nay mai giảng lúc 9 giờ 58 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 con ơi chiến sự Này mai bắt đầu Bằng nụt hạt nhân Sẽ đà nhẫn xuống bởi vì Putin trong thời hiện tại chẳng khác chú du trong thời cuộc trí đổ kỷ ngang tàng sẽ không dễ dàng chịu mình thất bại cho nên nguy hại nhân loại toàn cầu làm cơ tận diệt đến ngày thảm thương con ơi trời phật sẽ thương người hiền biệt phận kiến cỏ chập tay cúi đầu thì dù nhiễu nhương của nắng tiếp này dẫu có đau thương thì vẫn được cứu chiến sự ngày mai từ Âu sang Á như là đàn cá ở trong ao tù không có lối ra cho nên ta đã cho con biết trước để mà thoát ra thảm cảnh khốn cùng nay mai công cuộc săn lùng binh sĩ làm quận tục thủy sẽ đà xảy ra chuyện khắp chiến trường cho nên con hãy sẵn sàng tâm lý sản xuất của mình để đã biết được đậu chánh đậu tà các con ngoan hiền thì hãy khấn nguyện để cuộc chiến tranh dẫu có xảy ra không quá đau thương không nhiều nước mắt hành động thiết thực cho lời cầu nguyện là con hãy nguyện không theo dục vọng của bản thân mình thời gian sắp tới chớ có ăn chơi bạn bè nhậu nhẹt mà hãy chuẩn bị cho mình một nơi trú ẩn an toàn để con chú ngủ đó là về quê nơi chốn của mình trồng trọt chăn nuôi cỏ rau ăn rau cỏ chảo ăn chảo để tâm thân được bình ổn an toàn thì không phải chịu tương tận ngoài kia đó là lời khuyên của ta hôm nay cho ai định nghe lời giấy thiên đồn giảng xuống cho người để mà biết trước tránh được nắng tai của thời sắp tới chào con